gầm rồi cũng rút rồi hàng nhà hòa thu hôm nay về năm tạ vâng. nhá về là đi ít khi đăng bài nhưng mà lúc nào vâng. cũng có sẵn hàng nhé các bạn thôi, nhé. thôi, thôi thôi thôi thôi thôi bao đẹp luôn tuyệt vời luôn thôi thôi để đóng rồi đóng được rồi rồi cho thêm một bao khác đi đẹp lắm ai mà có nhu cầu nhá alo nhá hàng cực đẹp luôn này đẹp lắm dễ to già và thu mua là mua cả vườn nhá nên là thao hồ lựa chọn bán thì bán số lượng nhá tuyệt vời luôn bà thị trấn nhà ông bà thị trấn chưa quá đẹp luôn nha các bạn ơi hàng hôm nay về được hơn 5 tạ đẹp tuyệt vời luôn chưa? mà hàng về xong rồi là đi luôn anh ơi em bán được ờ, gần chục lọ ờ, cao cao gút rồi anh nhá ngày mai sáng sớm anh gửi hàng cho em hàng đẹp lắm các bạn nhá hàng thế mới to dạ đây này dạ đấy tôi vào cái chùa nó chùa nó ở bên tay trái đường đúng không ừ nó, nó đẹp nhỉ vô sông nữa à? tuyệt vời luôn núi mà nó có phải ven đường nữa mà đẹp quá trong nuôi gần núi gì nữa rồi đúng không ở nhà ông ở trong đó à trong đó cẩn thận nó gãy vì mới đào xong đó là nó sẽ bị uh, bị giòn nó gãy để những ai mà muốn live chim live cu nhá Mà muốn bán hàng đinh lăng mà giá rẻ tụt quần Hàng xô là giá 80.000 một cân Từ một cân đến 3 cân Cứ alo trực tuyến cho Hòa Thu Hòa Thu sẽ đào số lượng thật là lớn Mua là mua cả vườn luôn Đấy, nên là ai mà có nhu cầu 80, 90, 10 tùy theo okay, hàng 1, 2, 3 cân Dễ kìa Dễ giải Đây này, cái thằng này Đây này, đấy Đẹp tuyệt vời, dài lắm Đấy, dễ dài, xuôi Nhiều dễ Hàng này mà về cho các cộng tác viên uh, livestream thực tế Dành cho những người mà Hàng này là hàng 8 năm rồi nhé đấy đây này xuống lại bác đây này <laughs> đấy xuống lại bác đấy trừ một em duy nhất bỏ ra đây em bỏ ra đây đây nhá đây là đại bác nhá đây bỏ đây bỏ đây đã rồi buộc sau <laughs> đây nhá để chồng nó thế này cho đấy đấy lấy mất mấy cái dãy dài ngang này phí không kìa đào đấy sống em ạ à. cẩn thận không gãy thân nó là một sống non nạc không là nạc mọi người vào chia sẻ hộ em nhá chia sẻ các trang hộ em nhá hàng số nhẹ thôi không gãy hàng bên em nhà bán từ 1 cân đến 3 cân là giá 8 nghìn một cân nhá đấy không đi chợ đào ngày lấy đây cũng hơi nhậu là lấy số lượng nha nếu mà ít là phải từ 100 đến 120 trăm hai dưới người ấy chứ không đào cứt đây, hàng rất quái quỷ rồi bỏ xuống dưới đây đây ngày hôm nay là chuyên gia các hàng quái đấy nếu mà ai mà lấy hai củ này này hai củ này là rơi vào tầm khoảng 5 cân rưỡi đây này ai mà lấy em bán rẻ rẻ luôn này đấy hàng rất quái này cực quái luôn đấy các bạn nhìn thấy không cực quái luôn này dễ không này nạc lắm ba củ này ai lấy em đây chiều rưỡi nhá sang tay luôn này đấy nhanh tay này chiều rưỡi ba củ này dễ như cổ tay của chân luôn này đấy đấy dễ già thần sùi cái chối của nó rất đẹp nhá hàng em là không buộc không cắt ghép nhá hàng tự nhiên nguyên bản luôn đào về cái là lên hình luôn nhá đấy đẹp tuyệt vời luôn ôi giời ơi <laughs> quái quỷ toàn quái quỷ dành cho những ai biết chơi hàng quái quỷ đây mọi người vào chia sẻ với em nhá một ngày nào cũng bốn năm tạ em đào cả vườn để tha hồ cho mọi người là livestream tự chọn thì trong nhà em thì có tất cả các mặt hàng dược liệu tây bắc đấy tắc kè khô đông trùng hạ thảo nhá Đấy, hạt tâm sen nhé, tâm sen, sen nhà em bán là 120 000 một cân nha các bạn nhá, 120. 120 nhá. Tâm sen nhá, tâm sen nhà em bán 130 000 nhá. Đây nhá, nụ hoa tâm sắt xanh lè nhá, 650 000 nhá. Lấy nhiều số lượng nhiều nữa, rẻ xuống 5x luôn. Tất cả các mặt hàng dược liệu bên nhà Hòa Thu luôn đầy đủ nhá, đáp ứng đủ nhu cầu cho tất cả mọi người. Mật ong rừng nguyên chất Đấy củ đẹp đấy Củ nó thì hết tí luôn Tha hồ hôm nay livestream Thật sự ra mà nói hôm nay năm tạ hàng về là bên nhà Hòa Thu cũng đã bán hết rồi Hòa Thu livestream cho mọi người biết để mà liên hệ ai cần những mặt hàng thì alo cho Hòa Thu hàng rất đẹp hàng xô 1 đến 3 cân nhá không có một cân đâu chắc phải hơn một cân coi như là giá bên nhà bà thu là từ 100 trở lên đấy hàng 1 đến 3 cân bao trùm toàn quốc luôn nhá đây là bà thu live stream trực tuyến lâu lắm rồi nhỉ đây hôm nay là bắn chim nhưng phải live stream để tất cả mọi người hiểu nhé về nhà bà thu không có thời gian để đăng online live stream trực tuyến lấy hàng thì lấy toàn đầu bao nhá ngọc cầu khô nguyên búp bên nhà bà thu bán 120 000 một cân Lấy số lượng nhiều bên nhà hóa thu bán 90.000 Khô thơm Đủ các mặt hàng Lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp Đóng hàng Hai anh em mày làm nhà làm nhèm mãi thôi nhưng mà nhìn hắn tức tức cái chi mà tức tàn hàng quái đảng thân rất to hàng này 8 năm rồi nhá hàng này nói chung là lô hàng này về á là bán à, ai mà trồng bonsai hoặc là ngâm ngâm rượu Đúng thì cực chất đây này đây này đây này các bạn nhìn nhá cực chất luôn đấy đấy quả hổ vồ chim vồ hổ <laughs> <laughs> chim vồ hổ cào cào đã chơi chú đấy còn chắc cái lắm kia, đây là ờ, còn cái bạn đây là, là còn những gốc ếch bổ hoa mướp đây ếch bổ hoa mướp bươm bướm đã voi gạo cuốn chất nữa dễ này đấy như cái tay voi luôn chất hơn nước cất để ra ngoài để cho gì thơm thì bán sau những hàng đẹp để riêng ra không có là về đó bọn cộng tác viên nó làm đáo nhau nhão quấn cái này cũng để ra ngoài cho nó này bao đẹp bao xấu đúng hôm trước rồi đấy các bác nhìn chưa không có cái lô hàng nào mà xô một cái rễ nó dài nó to như vậy ấy nó đẹp tuyệt vời luôn đẹp đẹp lắm là đẹp luôn á tuyệt vời tuyệt vời trên cỡ tuyệt vời luôn đẹp lắm đẹp lắm rồi chị mua cho em hàng rất dài dễ dài dễ to được cái là mình được cái là yêu điểm cái là rất thích đồ dài mà to đấy nên là khi mua hàng là mình cũng chọn đồ dài và đồ to nên là các cứ vô tư vô tư vừa to vừa dài đấy hàng rất quái những cái hàng này quái thật ạ đẹp nhờ bỏ cho gì à, cho gì và riêng một bì riêng đấy tuyệt vời rồi và tu thân chào tất cả mọi người nhá